you. nhìn một cái chương trình uh, đầu năm là chúng ta đi uh, du lịch nhưng đặc biệt là du lịch kết hợp với là lễ hội tâm linh uh, ở tại uh, vùng đất miền Trung uh, đầy nắng và gió đầy những uh, địa điểm tham quan khá là hấp dẫn thì chúng tôi chọn uh, Nghệ An một cái vùng đất mà nơi đó thì uh, có bác Hồ chủ tịch kính yêu có những uh, người anh hùng dân tộc và chúng ta về đó để chúng ta hội tụ để chúng ta viếng thăm và để chúng ta báo công với bác hồ cho nên là không phải như em suy trọng nói là mọi người ai ờ, đăng ký đi đâu ạ mà tôi nghĩ là tất cả chúng ta phải đi phải đi bởi vì khi chúng ta đi đến cầu nam và chúng ta đến nơi đó chúng ta sẽ được những cái điều rất là tuyệt vời không những từ nam trung bắc việt nam mà từ những uh, cái việc và chúng ta đi lễ đầu xuân để mang lại những điều tuyệt vời à, cho chính chúng ta và gia đình trong ờ, buổi tối ngày hôm nay thì ờ, có gần 60 nhà phân phối đạt thành tích xuất sắc để có mặt trong chương trình tăng đảo hai ngày một đêm chúng tôi nghĩ là đây là một chương trình không chỉ là du lịch mà đây chính là sự gắn kết đây chính là thể hiện sự quyết tâm đây chính là thể hiện tinh thần của các anh chị với Nacho Bắc bởi vì các anh chị đạt được thành tích các anh chị cố gắng suốt một quý vừa qua thì các anh chị mới có mặt trong buổi lễ gala dinner này trong quý 1 phải có điều đặc biệt còn quý 2 thì chắc chắn còn nhiều điều đặc biệt hơn nữa bởi vì sáng ngày hôm nay thì tôi đã ký chính thức với lại sân bay nội bài sân bay vinh sân bay cam ranh và sân bay uh, và một sân bay nữa sân bay thành phố hồ chí minh sân bay tân sơn nhất là trong sang năm của chúng ta là bốn sân bay lớn nhất Việt Nam sẽ treo biển Nam Trung mắt và mọi người thử nghĩ xem chúng ta và vâng, vỗ tay vỗ tay to lên ạ chúng tôi không tự hào là Trung mắt là một công ty lớn mạnh là một công ty phát triển vượt bậc nhưng chúng ta phải lên tự hào rằng là Trung mắt luôn luôn sáng tạo luôn luôn nghĩ cho các đối tác của mình và luôn luôn nghĩ cho khách hàng của mình và tôi tin tưởng rằng Latrobox Coffee nói riêng và các sản phẩm sắp tới sắp ra nói chung đặc biệt với tinh thần của ban lãnh đạo với tinh thần của đội ngũ marketing chuyên nghiệp với đội ekip ờ, đào tạo như là chị Hà Thái Bính cùng với tinh thần cùng với niềm tin cùng với sứ mệnh của Nachomac Việt Nam tất cả chúng ta sẽ đặt niềm tin vào nhau Nachomac đặt niềm tin vào các anh chị nhà phân phối và nhà phân phối đặt niềm tin vào công ty niềm tin này sẽ tạo ra một nguồn năng lượng tạo ra một ánh sáng để đưa chúng ta đi đến bến bờ thành công và chúc cho tất cả chúng ta sẽ cùng nhau thành công với Nam Trung Bắc Việt Nam. Cảm ơn.